à, khi mở bán ra lúc nào cũng cháy hàng thì à, rất là nhiều người khi mà chia sẻ cái điều này họ rất là thắc mắc họ biết tại sao lại như vậy ha thì hôm nay tôi làm cái video này để muốn chia sẻ các bạn à, cái à, những cái thông tin mà à, lý do tại sao những người à, có tiền à, họ rất là thích mua những căn hộ cao cấp tại những cái vị trí mà trung tâm à, thì à, cũng như các bạn đã thấy những cái căn hộ cao cấp thường đặt ở những cái vị trí trung tâm à, những cái khu đất vàng à, những cái vị trí rất là thuận lợi ha à, nói chung là nó nằm ở những cái mặt tiền của những cái à, tuyến đường quan trọng hay là à, ở ngay cái trung tâm mà sát với trung tâm ví dụ như là cái khu mà thủ thiêm đó là những cái cũng là một cái vị trí vàng vị trí đẹp ha tại vì nó thuận lợi cho cái việc mà là về trung tâm hoặc là những cái đi có thể là sẽ đi uh, sân bay hoặc là đi về trung tâm nó gần và cái cái việc mà là bạn người ta sẽ so sánh với cái giá đất cái bất động sản tại trung tâm ha và kế cận như vậy thì cái giá của nó nó cũng phải bằng một chín một mười chứ không thể nào mà một bên thì cao quá một bên là thấp quá như được như vậy thì cái vị trí của bất động sản nó rất là quan trọng nên cái điều quan trọng nhất đối với những cái bất động sản mà cao cấp đó là cái vị trí vàng cái à, điểm thứ hai đó là cái tiện ích tiện ích ở những cái căn hộ cao cấp tiện ích rất là đầy đủ và sang trọng ha à, ví dụ như là hệ thống nhà hàng rồi bể bơi cao cấp ha, rồi những cái khu trường học à, bệnh viện công viên và rất là nhiều cái tiện ích vừa tiện ích ở trong khu và từ vừa những cái tiện ích ở ngoài à, khu những cái khu vực lân cận ha những tiện ích mà dành cho dân cư à, trong cái khu vực của họ thì những tiện ích đó là những cái tiện ích cao cấp và nó rất là đặc biệt à, ví dụ như mỗi một cái dự án họ sẽ à, nghĩ ra họ sẽ đề ra một cái đặc biệt của họ ví dụ có như một vài cái dự án của những cái ở à, trước đây của như một cái chủ đầu tư cũng khá là lớn căn hộ của họ họ làm cái ban công rất là to ha chiều đi xuyên suốt tất cả các phòng từ à, tất cả các phòng và qua cả phòng khách thì cái việc mà làm cái lan cái ban công nó rất là to thì người ờ, mua có thể là sử dụng ví dụ họ sử dụng cho cái việc mà là à, cả nhà có thể là ngồi ngoài đó vui chơi hoặc là sử dụng vào những cái việc mà là không cần à, ở bên trong nhưng mà ở bên ngoài nó vừa mát mẻ vừa thoáng mãn mà mình có thể là vừa trang trí cây để cho nó mát mẻ và nó cảm thấy thư giãn ừ, và mình có thể tiếp xúc được với thiên nhiên đó là những cái căn hộ cao cấp thì họ sẽ đánh vào những cái sự tiện nghi và thoải mái của người tiêu dùng rồi ờ, cái cái thứ ba đó là cái môi trường sống chất lượng ha thì tại những cái khu cao cấp ví dụ như là giá nó rất là cao như vậy thì những người mua ở trong cái khu đó ờ, thì họ phải có một cái à, địa vị nào đó hay là một họ cũng có những cái um, dân trí ở, ờ, ở cái mức mà trung bình và cao ha không có thể nào là ví dụ họ cái họ có từng nói tiền à, với cái giá trị cả 10 hay mười mấy tỷ à, một căn hay là hai mươi mấy tỷ thì họ không thể nào là à, người bình thường được thì khi, khi mỗi người họ vào đó thì họ cần ví dụ họ có thể tiếp xúc với những cái à, người hàng xóm họ cũng có cái giá trị tương đương với họ họ có thể trao đổi à, thông tin để mà có thể là kết lưu à, làm xây dựng mối quan hệ để có thể làm ăn chẳng hạn ha thì và ở trong những cái khu ờ, căn hộ cao cấp thì cái thông không gian nó rất là yên tĩnh ha mà không có sự mà làm phiền người khác ví dụ ở bạn ở những cái chung cư cao cấp quan trọng đó là cái việc mà quản lý của những khu, khu chung cư cao cấp đó cũng rất là tốt ha thì bạn phải trả cái phí quản lý cũng khá là cao thì ờ, người ta phục vụ rất là tốt ví dụ như là nhà bà bạn có vấn đề gì thì bạn chỉ cần gọi ban quản lý họ xuống họ sẽ sửa chữa họ sẽ làm rất tốt cái việc đó hoặc là ví dụ như là hàng xóm có những cái việc mà, mà có thể là họ làm những cái việc mà nó hơi phiền phiền lòng tới bạn bạn có thể là phản ảnh tới uh, ban quản lý thì cái việc đó có thể là xử lý ngay được ha thì à, đó là cái môi trường là môi trường sống chất lượng còn cái thứ tư đó là an ninh ở cái những cái khu này thì rất là chặt chẽ à, camera thì có gắn đầy đủ à, cả camera ở trong thang máy lẫn camera hành lang à, tất cả mọi thứ an rất là an ninh đi sớm về khuya thì bạn không có lo sợ về an ninh mà chỉ cần là à, bước vào cái, cái cái khu đó thì là bạn cảm thấy là nó sẽ an ninh rất là nhiều rồi à, uh, có những cái chung cư cao cấp họ sẽ dùng sử dụng cái face ID ha tức là họ sẽ nhận diện khuôn mặt của bạn à, bạn thì không có thể nào mà kẻ trộm có thể là lọt vào được hoặc là ví dụ mà ờ, những ở những cái chung cư cao cấp người ta sử dụng những cái dịch vụ ví dụ là Airbnb nhưng mà là nó có những cái ờ, tiện ích để bạn có thể là làm cái việc đó được ví dụ như là họ sẽ sử dụng những cái uh, những cái à, chìa khóa riêng hay là những cái mật khẩu hay những cái pass gì đó thì những cái người sử dụng họ vẫn có thể làm được cái điều đó ha rồi à, tất cả những cái chung cư cao cấp cái thiết bị phòng cháy chữa cháy rất là đầy đủ và tốt và họ thường xuyên ha sẽ tập dược cái việc mà là phòng cháy chữa cháy đó chỉ ờ, và ở trong những cái căn hộ ờ, đều có gắn những cái thiết bị để phát hiện cháy ờ, có một vài cái căn hộ mà của chủ đầu tư cũng khá là lớn thì cái thiết bị nó quá nhạy đi tới cái việc mà là hở chút là nó kêu nó phát ra cái tín hiệu mà báo cháy thì cũng cái điều đó cũng làm phiền uh, cư dân nhưng mà đổi ngược lại thì bạn cũng sẽ an tâm về cái điều mà bạn ở trên cao mà nó cũng ờ, có vấn đề gì xảy ra thì rất là là khó khăn trong cái việc mà di chuyển xuống à, và cái điều thứ năm đó là khi mà ở những cái chung cư cao cấp vậy thì ờ, có thể là khẳng định cái đẳng cấp của những người ở trong cái khu đó à, tại vì trong những cái khu vực ờ, trong những cái khu chung cư cao cấp thì thiết kế rất là đẳng cấp ha và bắt mắt rồi trang thiết bị nó cũng là tiện nghi rồi nội thất cao cấp thì đó là lý do ví dụ bạn mua những cái căn hộ cao cấp nó full nội thất tức là tất cả những cái nội thất nó dính tường nó đều là cao cấp hết từ nhập từ nước ngoài về đá nó cũng nhập từ nước ngoài hay là tất cả mọi thứ ha cái ờ, cái hành lang cũng đẹp à, quầy cái quầy mà để tiếp tân cũng đẹp mọi thứ nó đều đẹp và sang trọng có khu vực riêng để bạn có thể tiếp khách có những cái uh, chỗ mà club ha để bạn có thể là vui chơi giải trí ở những khu vực đó như hồ bơi hay là những cái tiện ích mà bạn có thể là ờ, xả stress sau những cái giờ làm việc căng thẳng ở ngoài kia à, và cái việc mà là yếu tố cuối cùng đó là khi mà đầu tư căn hộ uh, cao cấp như vậy thì đó là bạn đầu tư ở tương lai tại vì à, hiện tại thì những cái căn hộ mà là ở những cái trung tâm thường bây giờ là được ờ, duyệt rất là ít à, tại sao mà giá căn hộ ừ, nó càng ngày càng tăng giá tại vì à, thật ra là những căn hộ hay là bất động sản nó rất là hiếm à, muốn một cái dự án được cấp phép thì bạn những cái chủ đầu tư họ phải mất thời gian rất là lâu để xin giấy phép và làm dự án ha thì nên khi mà họ xin những cái vị trí ờ, đẹp và thuận lợi như vậy thì họ bắt buộc họ phải ờ, làm những cái khu ờ, những cái chung cư cao cấp để họ mới có thể là thu lại lợi nhuận à, và khi mà những cái khu mà trung tâm như vậy mà khi tất cả mọi nơi nó hết đất ví dụ ở trung tâm quận nhất thì bạn mua một cái chung cư cao cấp ở trung tâm quận nhất và tất cả vị trí ở uh, quận nhất thì bây giờ họ sẽ không có phép nữa uh, thì uh, nếu mà bạn ở tỉnh bạn về thành phố bạn có một cái nhà ở quận nhất ở trung tâm thành phố một thành phố lớn như ở thành phố hồ chí minh thì đó là cũng là một cái niềm tự hào của bạn à, đối với những cái người à, xung quanh bạn ha thì đó là lý do tại sao mà những người có tiền ở các nơi họ vẫn mua bất động sản cao cấp tại thành phố hồ chí minh à, ngay cả những người nước ngoài hay ngay cả những cái người nước ngoài làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ha những nhà đầu tư ví dụ như là à, Hồng Kông Đài Loan Trung Quốc họ mua ở khu vực trung tâm của uh, Sài Gòn rất là nhiều à, dù giá rất là cao ha thì đó là lý do mà cái uh, ở những cái căn hộ trung tâm uh, cao cấp như vậy nó rất là có giá trị à, đó là một vài cái thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng là cái việc đi đầu tư hay là ừ, kinh doanh bất động sản của bạn sẽ đạt được nhiều cái lợi nhuận à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo